anh luôn cần có em mà trong con tim em xem như chẳng có anh Em chi mai rời xa Em xem anh như một người thoáng qua Mà sao anh vẫn cứ nhớ Mà sao anh vẫn cứ mơ Vẫn cứ mãi trong mong nơi em một tình yêu Tại sao anh vẫn cố chấp Tại sao anh vẫn cứ yêu Đâu phải yêu nhau là phải nên được với nhau Đừng đi anh thân em Anh vẫn yêu em như ngày đầu dù lòng anh đau nhưng không thể xóa được tên em Tình yêu bao năm đâm sâu Sao tình mình đi về đâu tình và lại mơ anh vẫn cứ ngỡ em về đây biết tình vào ai yêu ai yêu sao mới phải phải làm sao đây yêu sao thế nào không sai vì ai biết trước ngày mai cuộc tình sẽ đổi thay chỉ thầm mong bên ai yêu ai cho hết đường dài sao anh vẫn cứ nhớ mà sao anh vẫn cứ mơ vẫn cứ mãi trong mong nơi em một tình yêu tại sao anh vẫn cố chấp tại sao anh vẫn cứ yêu đâu phải yêu nhau là phải đến được với nhau đừng đi anh cần em anh vẫn yêu em như ngày đầu dù lòng anh đau nhưng không thể xóa được tên em Tình yêu bao năm đậm sâu Sao tình mình đi về đâu Tình và lại mơ Anh vẫn cứ ngỡ em về đây Biết tình vào ai Yêu ai yêu sao mới phải Phải làm sao đây Yêu sao thế nào không sai vì ai biết trước ngày mai cuộc tình sẽ đổi thay chỉ thầm mong bên ai yêu ai cho hết đường dài đừng khi anh cần em anh vẫn yêu em như ngày đầu dù lòng anh đau nhưng không thể xóa được tên em Tình yêu bao năm đậm sâu Sao tình mình đi về đâu tỉnh và lại mơ anh vẫn cứ ngỡ em về đây biết tin vào ai yêu ai yêu sao mới phải phải làm sao đây yêu sao thế nào không sai vì ai biết trước ngày mai cuộc tình sẽ đổi thay chỉ thầm mong bên ai yêu ai cho hết đường dài